Đầu cắt moi, điều gì đã dẫn đến sự thành công của anh? What? What the fuck? Khi các giang hồ mạng Việt Nam lần lượt được các ông giáo bế đi, Hội đồng Bảo an Liên hiệp Mõng cũng giải thể, và sự mất mát to lớn nhất là Ngô Bá Khá, tức Khá Bảnh đã được nhà nước bảo tồn trong trại tập trung. Di sản lớn nhất của Khá Bảnh để lại đó là điệu múa quạt. xăm trổ, tóc đẹp. Chúng ta rất tiếc với việc cá bảnh được nuôi nhốt, nhưng bây giờ chúng ta có truyền nhân của cá bảnh về mái tóc, nhưng lần này không phải là lông đồn. Có tóc bảnh như lông đồn, mạnh cái trà này là... Mà chúng ta hãy gọi anh với cái tên chiều mến. Cái thằng đầu cắt moi này. Một truyền nhân của cá bảnh với điệu múa quạt ảo diệu, anh đã đưa múa quạt từ đẳng cấp quán bar lên đẳng cấp mới, đó là múa quạt trên giường. Thôi ông im mẹ mồm đi Là một người tôn trọng tất cả mọi người Anh luôn chào khán giả của mình một cách nhiệt tình Hello tôi Bình nha Hello Quang Tuấn nha Hello con thấy đạt nhá Kể cả quả cà chua Hello cà chua nhá Ngoài ra anh còn là đại sứ thương hiệu của Louis Vui Tươi Chi nhánh chợ Đồng Xuân và Ninh Hiệp Bây giờ lau vì mẹ mà ăn lau vì chắc bã đồ luôn đầu cắt ngoài Còn bố mày nói mày như này Tin mẹ Áo lau vì đầu cắt ngoài Ngoài ra anh còn là một người có văn hóa cực cao Thể hiện ở việc không bao giờ nói bậy bao giờ Hiếu nói một câu nào cả Địt mẹ mày nói ít Mục đích lên mạng của anh chỉ để khẳng định kiểu đầu moi của mình Bố mày đầu moi đây này Bố mày đầu moi đây này Nhưng... Và môi giới bất động sản quê hương anh Với địa chỉ khu 2, Hoàng Thương, Thanh Ba, Phú Thọ Địa chỉ của bố mày là khu 2, Hoàng Thương, Thanh Ba, Phú Thọ Nghe chưa? Bố mày á Mày chỉ mặt ai? Khu 2, Hoàng Thương anh còn là nguồn cảm hứng lớn cho tất cả người dân như báo moi phi moi đa moi một cánh én chẳng làm nên mùa xuân, sự thành công của đầu moi là có sự góp sức của thanh niên áo trắng với khả năng nghe không rõ. Tin bố mày chưa? tin bố mày chưa? Sao? Mày nghe chưa? Sao? Sao? Ôi trời ơi, nói gì trắng nha gì cả. sao? Sao? một đại gia với rất nhiều vàng được đeo trên người. Ôi, mẹ mày vàng bạc bao nhiêu nhỉ? Vàng bạc mày to nhỉ? Bố. Chỉ muốn kết bạn với anh đầu moi, nhưng bị ăn chửi thậm tệ. Kết bạn với tao, kết bạn với tao. Này. Cuộc chiến mõm giữa hai người rất gây cấn, để tìm ra giang hồ mạng nói đạo lý và sóng wifi khỏe nhất, cho nên chúng tôi bỏ qua phần đạo lý để đến với phần giang hồ mõm luôn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 vẫn theo mô típ của các thành viên của Liên hiệp mõm, đó là xin địa chỉ rồi cắt wifi. Cho bố cái địa chỉ! Mẹ mày nói ít thôi! Ngoài xin địa chỉ, họ còn dùng bộ phận sinh dục để tấn công cả họ của nhau. Bố đi cả họ là mày luôn! Quan hệ với mặt của nhau. Nhưng mà bố đi qua mặt mày đấy. Lấy mẫu thân của đối phương để quan hệ. Cái đi mẹ em luôn đấy. Ngay sau đó hai anh đã thực sự nổi tiếng, lợi dụng sự nổi tiếng này, hai người đã tiếp tục cover ca khúc Big City Moi Cho bố cái địa chỉ! Địt mẹ mày nói ít thôi! city, big city. Boy. <laughs> <laughs>